Yo. Anh sinh viên năm nay đang ngon nghe hai người rồi Sang trong tập thể chung tôi học bài cùng bạn Anh luôn luôn mang súng nên bước đi vào chiến trận Mang một tâm bình thường một tia đường bài em Anh sinh viên năm nay chẳng có thấy cứng gì Anh đôi anh vào ngủ nên anh không cần cờ Tại đôi anh sang ra và cứng giấc vì tiếng còi Anh nói anh buồn ngủ nên anh biết làm gì kute kute lòng thằng tư nên nằm ôm nhớ mong để rồi chợt nhận ra anh đã yêu mất rồi khi bên ba má anh lại có động lực là do em tấn đá em xinh quá khiến cho anh sợ bao chàng trai ngoài kia tán em tình yêu đã lên môi anh bối rối chắc là bây giờ em đã đến lúc yêu rồi chẳng lẽ đã quán xa anh cố gắng không còn như ngày xưa ngày lên dòng chơi ใช้ตนใจ้บังท่าน